hôm nay à, Phước Sửu và Hana đang à, đứng tại một cái penthouse của Lakeview Thủ Thiêm á Hana. Đây là Lakeview 3 The Ramano anh. Dạ. Ừ. Thì cái này là cái dự án mới bàn giao và hôm nay cũng rất là may mắn được Nhật Trang đưa anh Sửu và Hana đi xem thực tế một cái căn penthouse trên à, cái tầng 10. Ừ. Và cái cái cái căn penthouse này mình có thể nhìn view là toàn cảnh của khu đô thị Thủ Thiêm luôn anh. Quá tuyệt vời. Hôm nay Phước Sửu và Hana sẽ gọi là review panorama luôn cho cả nhà được biết những cái bất động sản xung quanh à, cái bán đảo Thủ Thiêm này. Dạ. Một cái bán đảo gọi là bất động sản gọi là giá trị hàng triệu triệu đô phải không Hana? chính xác dạ. rồi bây giờ Hana sẽ giới thiệu cho cả nhà biết được là tòa nhà mình đang đứng phía trước là gì về Hana mình chào lên đây chút nhá cái này là penthouse thì có cái hồ bơi này rồi đó cái hồ bơi của căn penthouse này à, xa xa mình á dạ xa xa phía bên kia mình có thể nhìn thấy cái mấy cái tòa màu đen đen đấy anh À. Dạ, đó là cái dự án uh, Empire City là của đế uh, công ty cổ phần Đế Vương địa phương phải dạ, đúng rồi Empire City nha ồ với với một cái vị trí đắc địa như vậy nó nằm sát vùng một như vậy thì cái tầm tài chính ờ, mà để sở hữu một cái căn bên đó thì à, à, một mét vuông bao nhiêu vậy à, Hana À, bên đó thì một mét vuông thì tầm khoảng tầm 150 à, triệu đến 180 triệu mét vuông nha. Dạ. À, vậy hả? Nghĩa là cái căn 2 phòng ngủ thì tầm 11 đến 12 tỷ, còn căn 3 phòng rơi vào khoảng tầm 20 đến 25 tỷ một căn nha. Dạ. À, theo Dương Phước Sửu đang thắc mắc phía bên kia có phải là xa la của Đại Quang Minh hay không? Chính xác. À, toàn toàn bộ cái cái khu à, tổng quan về khu phân khu chức năng số 5 số 6 á, là khu đô thị Sa La, tổng uh, khu đô thị Sa La là 100 hecta anh. Nó nó được uh, cấu thành rất là nhiều cái uh, cái ờ, căn hộ thấp tầng ví dụ như xa xa kia là Sarimi này Sadora này, phía sau Sadora là Sarika và siết phía xa xa của Sarimi là Sarika nữa. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì uh, cái này là cái khu Sala rất là nổi tiếng và chắc ai cũng biết. Nói đến Sala thì nói đến Đại Quang Minh và phía sau Sala là những cái cầu cảng phải không? Uh, nơi cái cảng gì vậy Hana? À, cái ờ, phía xa xa này là mình có thể nhìn thấy cái khu chế tích uh, ờ, chế xuất Tân Thuận quận 7 anh. À vậy à, hả? Dạ vâng, đúng rồi. Anh uh, anh thấy nó gần không? Oh, cảm giác như là nó liền nhau luôn. Đúng vậy là rồi. sau này uh, dự kiến đây sẽ có một cây cầu Thủ Thiêm 4 bắt qua bên uh, quận 2 và cái đường Lưu Trùng Lư đúng chính xác nó nó sẽ là một cái cầu thủ thiêm 4 Dạ công ty bên ERA bên mình thì đã cũng đang gọi là đang triển khai bán cái căn hộ Sigen gọi là đón đầu đón đầu của cái, cầu thủ thiêm 4 à, bắt từ Sa La qua quận 7 Đúng rồi, sau này rồi. bên này Sala giờ đang giá cũng ờ, ít nhất phải trăm triệu mét vuông rồi Mà Siren thì có em nghe nói cũng 65 triệu thôi 65 triệu, 65 triệu rác còn rất là mềm luôn Cách cây cầu <laughs> rồi, rồi những tòa nhà như vậy thì à, à, ở bên này là những tòa nhà gì và Hana Hana có thể là phân tích chi tiết cho mọi người biết được là những tòa nhà cao ốc ở đây là những căn hộ của chủ đầu tư nào. À mình có thể ờ, thấy là xa xa là sông Sài Gòn thì cái ờ, cái kia là cái cầu thời đại thì mình sẽ bắc qua một cái khu là khu Thạch Mỹ Lợi thì nó yeah. sẽ có dự án đảo Kim Cương là cũng làm mưa làm gió một ờ, một thời, gian đúng rồi ừ. là luxury của cái khu Thạch Mỹ Lợi luôn thì um, nếu như mà gần gần đây hơn một chút là cái khu nó cũng thuộc Thủ Thiêm nhưng mà nó thuộc khu tái định cư là phân khu số 7 của khu Thủ Thiêm luôn à. là khu uh, New City nha anh tòa nhà màu đen đen anh thấy không à, New City đúng à, rồi, À, hình như là có phải là Hana là đang là cư dân ở đó hay không dạ vâng em đang ở bên dạ, yeah. <laughs> là một cái cư dân gọi là uh, rất là nổi tiếng tại uh, Thủ Thiêm này đấy à, nói chung là em thích vị trí nó gần đi di chuyển dạ. cũng tiện luôn á đúng dạ. rồi à... rồi còn những cái tòa nhà mà hình lập khối và uh, đầy màu sắc bên kia là của chủ đầu tư nào vậy? À cái uh, cái khu mà đang xây dựng đó chính là Hoàng Kim Paris thì đang xây dựng anh à, cũng đã được mở bán được mấy đợt rồi dạ wow dạ. rất là nhiều tòa nhà căn hộ còn phía bên này Hana <laughs> <laughs> thực sự xa xa thì mình có thể nhìn thấy một cái khu là ngay sát ờ, cái ờ, cái phía dưới mình anh em mình đang đứng là cái khu biệt thự Lan Anh nha anh. À, dạ, biệt thự Lan Anh giờ giá cũng cũng rất là tốt, cũng giá rất cao rồi. À, khi nãy giờ là mình à, review toàn bộ là căn hộ thì bây giờ mình nói những cái thửa đất ở dưới này đã Hana thì thấy là rất là đẹp rất là bắt mắt và đường xá cơ sở hạ tầng làm đã xong rồi à, thì à, ở đây á, là ừ, những những cái khu đất này nó nằm trong cái bán kính của thủ thiêm phải à, Hana ha dạ vâng đúng rồi nó xung quanh này nó là các cái ô đất à, nằm ở phân khu chức năng số 3 đó là thuộc à, ờ, chắc ờ, sẽ bắt đầu xây sau này sẽ xây dựng thêm à, các cái khu lake view lake view của giai đoạn tiếp theo anh à dạ. vậy ha thì uh, trước mặt Hana và Phước Sửu là một cái tòa nhà mà nói đến ai cũng biết được luôn Hana là dạ, nó có một cái landmark gọi là cao nhất Việt à, Việt Nam đến thời điểm bây giờ luôn. À, hình như là đang cao nhất tại à, Đông Nam Á luôn hả nè? À 81 tầng, đấy landmark 81. Thì mình có thể nhìn thấy luôn là cái landmark khi mà mỗi cái dịp mà bắn pháo hoa pháo bông đó thì mình cũng có thể ra đây chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của tòa nhà luôn. Với cái vị trí của bên mình là gọi là có thể là một cái view panorama đầy màu sắc và mình chiêm ngưỡng tất cả những gì là thuộc về à, à, quanh quả bán đảo Thủ Thiêm cũng như thành phố luôn anh à, tại đúng vì rồi. Uh, à, cái bán đảo Thủ Thiêm này nó cái vị trí nó rất là đẹp gần như ôm trọn dòng xây sông Sài Gòn và tiếp giáp với Bình Thạnh quận 1 quận tư luôn, quận 7 luôn nên mà nhìn thấy hết thành phố anh. <laughs> Nói về uh, Vinhome Central Park thì uh, nói về những cái căn hộ cao cấp thì Hana có thể bật mí cho cả nhà biết được uh, là căn hộ bên đó thì mức giá khoảng bao nhiêu? À, hiện tại Vinhome Central Park thì đang có giá ờ, chuyển nhượng thì từ 50 ờ, đến 60 triệu mét vuông anh. 50 dạ. 60 triệu, giá còn hợp lý quá phải không? Dạ vâng đúng rồi. Kế bên à, à, kế bên chỗ à, Vinhome Central Park à, Central Park thì có, có tòa nhà Sài Gòn Vơ thì gọi là một cái căn hộ cao cấp của Bình Thạnh từ lúc lúc từ bấy giờ từ thời thời à, cách đây cũng à, khoảng hơi lâu lâu rồi phải không? À, cách đây khoảng tầm 10 năm á, thì à, ở Sài Gòn á, thì khi mà du khách nước ngoài đến thì tìm đến cái căn hộ cao cấp đó chính là The Ban The Manor và sau đó là cái phân khu đối diện đó chính là cái khu Sài Gòn Pearl đấy anh. Yeah. Thì là cũng như là đời đầu những căn hộ sang tại Sài Gòn nhưng mà hiện tại thì em thấy vẫn giữ được cái cái cái ờ, cái cái cái sự sang trọng và cái view nó của nó rất là đẹp. Yeah. Trước em mới có lên một cái căn hộ view trực diện sông Sài Gòn cộng với cái uh, thủ cầu Thủ Thiêm 2 luôn này. Ngay chỗ Sài Gòn Pearl. Dạ. Yeah. Kế bên Sài Gòn Pearl là cầu Thủ Thiêm 1. <laughs> là một cây cầu gọi là bắt đầu tiên bắt ờ, bắt qua bên uh, quận 2 phải không? Dạ vâng, đúng rồi anh à, thì cầu ngay cái cầu đấy thì anh có thấy một cái dự án ờ, là của bên chủ đầu tư là Hồng Kông Land anh. À, vậy hả? Hiện tại là công ty mình đang booking nhận ờ, nhận bán cho một khoảng tầm mấy chục căn. Cái căn hộ tên gì vậy? Sun Whopper à, Sun Whopper đúng rồi hôm trước là Phước Sữa cũng đã có khách luôn đó à, đang chốt căn đó là dạ. giá cũng rất hợp lý và được cái là cái căn hộ thiết kế rất là đẹp vào nhận nhà vào ở ngay luôn à, với một cái view trực diện gọi là mình nhìn vào cầu Thủ Thiêm à, một luôn dạ. và kế bên tàu cầu Thủ Thiêm một á Hana thì à, mình à, bên này nè thì à, nó là cái tòa nhà mà đang xây lên rồi và cũng có cái logo hình chữ R thì à, thủ thi Hana bí mật được à, cho mọi người à, biết đến cái căn hộ là căn hộ nào không? À, đây là cái dự án ờ, The River Thủ Thiêm nha Yeah. Dạ. Thì ờ, cái giá bán khởi điểm của The River nó rơi vào khoảng tầm một à, 6 khoảng 6.500 đô một mét vuông anh. 500 ừ, đô. Dạ. À. Cũng rất là à, chủ đầu tư cũng khá là chỉnh chu bàn giao. Anh có thể nhìn thấy cái cái tòa nhà thiết, thiết kế khá hiện đại luôn. Không cao quá, mật độ chiều cao là khoảng bao nhiêu bao nhiêu tầng vậy? 25 tầng thôi. À, đối, dạ. đối, đối một một cái căn hộ cực kỳ đẹp bên sông và sát cầu luôn. Cách sông có khoảng trăm mét à? một cái view cực vượt cái view cực kỳ đẹp phải không và mức giá thời điểm đó như vậy theo thị trường thời điểm đó gọi là cao rồi phong hana nhưng mà đến bây giờ theo cái mức giá như vậy thì nó còn gọi là trung bình và mức thấp quá thì cái thời điểm mở bán thì ai cũng nghĩ là nó cao nhưng mà so với cái giá Thủ Thiêm bây giờ là nó vẫn còn tốt. Đúng rồi, thường thường căn hộ mở bán thì cái giá nó sẽ là cái giá cho vài năm sau. À, nên là khi mà khách hàng đầu tư và mua mà cảm nhận được thì sẽ lựa chọn và đó là một cái cơ hội đầu tư cho những năm sau. Kế bên uh, River Thủ Thiêm là căn hộ gì Hana biết không? uh, đi lên trước chút đúng không anh là đúng. Dạ. ngay nhìn thấy cái cầu thủ thiêm 2 đang làm mưa làm gió không mình đang nói với Hana là kế bên River Thủ thiêm luôn sẽ có một cái dự án là Zai River Thủ thiêm của tập đoàn GS Hàn Quốc À GS à, rồi. Đúng là một tập đoàn GS được gọi là nổi tiếng yeah. Dạ. uh, ờ, tại Hàn Quốc và những cái nước Đông Nam Á là một cái uh, chủ đầu tư đã um, làm lên tuyến đường uh, là tuyến metro số 1 À em thấy là anh bán GS bên quận 7 cũng rất là Chính nhiều luôn Chính <laughs> đấy nên đó là uh, công ty bên mình sắp tới sẽ phân phối trực tiếp cái dự án à, Zai River Thủ Thiêm này à, với một cái à, căn hộ là cực kỳ cao cấp nhưng mà mức giá sẽ rất là phù hợp trong thời điểm tới à, để cho khách hàng à, à, lựa chọn chắc là chưa đúng không chắc là chưa rồi bởi dạ. vì khi mà có giá là gọi là mở bán rồi dạ. bây giờ chỉ là booking và dạ. sắp tới là dạ, chỗ giữ chỗ và sẽ có những cái mức giá rumor dạ, ha vâng. thì um, nhìn uh, về bên này đấy là một cây cầu rất là mới mẻ uh, có một dịp là Hana và Phước Sửu đã có cái dịp là check in tại đó rồi đó Hana đi thông cầu luôn anh <laughs> thì uh, À, thực sự là đúng là mưa làm đó rồi ờ, cả táo nức cả toàn bộ ờ, người dân con em Sài Gòn cũng như là cả nước luôn rất là mong chờ cái thời điểm mà mình được gọi là đặt cái bánh xe lăn qua cái cầu đó <laughs> thì các anh, các anh chị ở công ty mình cũng có làm nhiều cái clip về cái cầu em thấy xem rất là đẹp nói chung là là một cái biểu tượng mới của thành phố thì khách hàng của em cũng có từng nói là lâu lắm rồi uh, Sài Gòn mới mới có dịp mà đông vui và có một cái cái biểu tượng về một cây cầu chỉ là một cái biểu tượng ờ, một cái ờ, công trình xây dựng thôi nhưng mà rất là háo hức luôn thì rất là đẹp thì nó cũng làm cho bất động sản xung quanh của Thủ Thiêm nó tăng lên. Đấy, cái đó, cái là cô Phước Sửu đang nói lên đó. Thì kế bên cái cầu Thủ Thiêm 4 là cầu Thủ Thiêm 2 à, dạ. là của tập đoàn nào đang triển khai mà đã lên lên đến tầng 3 tầng 4 rồi dạ cái uh, ngay uh, cái tòa nhà đó thì em thấy nó cũng rất là đặc biệt và cái cái màu của nó là cái màu sô cô la ừ. thì uh, chủ đầu tư là quốc lộc phát anh yeah. Dạ. là bên đơn vị phát triển là sơn kim len à. cũng rất là nổi tiếng thì Sơn Kim Len cũng đã phát triển là rất là nhiều dự án ở Thảo Điền như Nasim Gateway cũng như là serenity Sky Villa bên quận 3 đó anh. Yeah. Dạ. Thì um, thì, thì hiện tại cái bên uh, ờ, đầu metropo á, thì cái hồi mà khách em mua cũng thấy chân cũng khá nhiều so với Mức giá gốc. khoảng bao nhiêu? À, <laughs> giá bây giờ thì đang bán thì khoảng tầm từ 9 ngàn đến 10 ngàn đô mét vuông á. À 9 đến 10 ngàn yeah. Dạ. với một cái vị trí cực kỳ đất địa gọi là chỉ một bước chân 1 ngàn tiện ích và bước qua một cái khu vực quận 1 đầy gọi là sầm uất gọi là những cái trung tâm thương mại và những cái biểu tượng rất là đẹp tập trung tại quận một phong đúng rồi à, anh có biết không là cái ờ, cái khu đồ ờ, metropo đồ, de, à, gọi là metropo đó là à, nó sẽ kế với nhà hát opera này à, trung tâm hội nghị À, cộng thêm là sau phía bên hông bên bên phía tòa gallery nó sẽ có tòa khách sạn 6 sao luôn. Yeah. À, khách hàng hiện tại đang ở metropo rất là hài lòng với cái khoảng cách đi qua gần nhất chưa tới 3 phút chắc 3 phút hay 5 phút gì đó chỉ cần bước bộ và qua cầu là tới rồi sao qua cầu cái là sang phố đi bộ rồi thực sự nó rất là gần mà với một cái không khí ờ, ở thủ thiêm cái sông nước nhiều nữa rất là mát và rất là hài lòng khi mà khách hàng nhận nhà ở khu The Metropole Dạ yeah. à, Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã nghe qua cái video gọi là review tất tần tật à, những vị những vị về Thủ Đức, những vị về à, bán đảo Thủ Thiêm có một cái dạ. có một cái em bật mí là sát ờ, với cái khu ờ, hầm thủ thiêm mà đối đối xứng với bên uh, Empire City nó sẽ có sắp một cái căn hộ mới ra sắp sắp ra của Hàn Quốc đó căn hộ gì vậy uh, Eco Smart City anh có nghe từng oh, nghe chưa nghe qua em thấy nó quay tôn không biết nó bây giờ nó bán và rất nhiều người hào gọi là hào hứng đang uh, uh, ngóng trông từng ngày để bên nó nó mở bán ra tại vì tương lai cái khu đó nó cũng rất là đẹp dạ. còn rất là nhiều cái sản phẩm mà bên à, EI Việt Nam mình đang phân phối và triển khai bán hàng thì cả nhà hãy nhấc máy lên và gọi cho Phước Sửu hoặc Hà Hana. Yeah. Dạ. Thì uh, nếu như mà anh chị mà có muốn tìm hiểu cụ thể về một Ờ, bất cứ một cái dự án nào ở khu đô thị Thủ Thiêm thì có thể à, comment hoặc là để lại số điện thoại thì bên mình sẽ có thể ờ, tư vấn hoặc ờ, dẫn anh chị đi xem thực thực tế dự án ở bên bên mình luôn. Và đặc biệt Hana và Phước Sửu là thâm niên về những cái dòng sản phẩm thứ cấp ở đây gần 10 năm rồi và có rất là nhiều sản phẩm nhà ở nè, biệt thự nè, căn hộ cao cấp và có thể chìa khóa trao tay ngay like ngay cho quý khách hàng. Quý khách hàng đừng ngần ngại alo và sở hữu cho mình một cái giá trị à, bất động sản đẳng cấp tại ngay chính cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh. À, đúng rồi. Xin chào và hẹn gặp vâng. lại.